và chủ đề lần này đó là hình xăm dành cho nữ giới hình xăm dành cho nữ giới thì chúng ta nên biết là như này nữ giới này nên xăm những hình gọi là mini nhỏ sang mà nhìn cho cơ thể mình sexy hơn quyến rũ hơn thì đối với Huy Huy sẽ tư tư vấn cho các bạn đó là đối với nữ giới thì chúng ta nên xăm những hình mini nhỏ nhỏ chi tiết mảnh và đặt đúng vị trí nha các bạn quan trọng nhất là phải đặt đúng vị trí vị trí ở đây có nghĩa là cơ thể của người phụ nữ các bạn cứ nghĩ ví dụ giống như là một chữ S thì cái bạc đặt những vị trí hình xăm nó trên những chữ S đó đường cong thì làm cho dáng người phụ nữ sẽ đẹp hơn sexy hơn giống như là ví dụ như là cổ nè cổ tay nè đúng không mắt cá chân eo và dạ ngực những vị trí đó sẽ làm cho hình xăm và cơ thể người phụ nữ nó sexy hơn quyến rũ hơn có những vị trí không nên xăm đó là những bắp tay nè bắp chân bắp đùi hay là gì đó nhìn rất là phô thì vị trí đó phù hợp với người những người đàn ông nha các bạn à, trước khi à, mình là con gái hay phụ nữ muốn đi xăm thì chúng ta nên ờ, có một chút kiến thức về hình xăm và một chút gọi là sở thích riêng của bản thân để làm gì để mình định hướng được là mình sẽ xăm cái gì chứ đừng có tới tiệm xăm và nói câu là ờ, em muốn xăm gì cũng được anh thiết kế cho em đi không cái sở thích của người thợ xăm nhiều khi là người nghệ sĩ người ta phức tạp hơn người ta bay bổng hơn tức là không phù hợp với bạn nên các bạn nên có một chút kiến thức về hình xăm và sở thích của mình trước đó bằng cái truyền thông bằng các phương tiện tìm kiếm lúc đó mình biết sở thích rồi lúc đó mình sẽ nói sở thích với người thợ xăm thì nói chia sẻ với Huy Huy sẽ ờ kiếm mẫu phù hợp cho các bạn một lần nữa nếu clip này thấy hay các bạn hãy chia sẻ clip này và hãy um, follow Huy nha team và đặc biệt là nhớ comment phía dưới tất cả thông tin của Huy Facebook YouTube TikTok đều đầy đủ và hãy comment dưới Huy sẽ tư vấn cho các bạn và các bạn nhớ đón xem clip tiếp theo nha cảm ơn các bạn rất nhiều